thì ngày hôm qua ở trên kênh về Dũng bóng đá cũng như là Dũng suy kèo thì Dũng đã đưa ra cho anh em một video nhận định về trận đấu giữa Giona đối đầu với Maloka thì ở trong trận đấu này mình đã đưa ra cho anh em hai má kèo tham khảo đó là má kèo Giona chấp 0.5 cùng với đó là má kèo tài hài hòa trong trận đấu này thì như anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì ở ờ, Giona đã thắng uh, ờ, Maloka với tỷ số là 2-1 thì đã thắng được má kèo uh, cược chấp và cùng với đó là má kèo tài xỉu hai hòa thì cũng đã trọn vẹn khi mà tỷ số của trận đấu này lên tới là ba bàn thắng và cùng với đó, ở trong nhóm cũng như là những anh em xa bờ nhắn tin cho Dũng thì anh em có thể thấy ở đây. Ngày hôm qua thì à, anh em này có hỏi mình là tối nay có kèo gì không thì mình đã cho anh em hai má kèo đó là má xỉu 3.25 à, của trận MU cùng với đó là uh, má kèo đâu ở cái uh, giải đấu Championship thì mình đưa ra má kèo hôm cộng 0.25 thì anh em có thể thấy ở trong cái trận đấu này ở cái trận đấu ở giải đấu Championship thì cũng đã thắng với tỷ số là 1-0 đã ăn được trọn vẹn má kèo là 0.25 và cùng với đó là má kèo uh, xíu của trận MU thì trong trận đấu này thì à, bàn thắng chỉ có một bàn mà thôi cho nên cũng đang chọn vẹn được má kèo này và cùng với đó thì sẽ có một số anh em khác thì mình sẽ gửi cho anh em là đó là những cái má xiên như em này thì à, ngày hôm qua thì mình đưa cho anh em một má binh một má binh tất tay thì đó là má xỉu của trận MU thì như anh em đã thấy là ăn với tỷ số ở trong trận đấu này chỉ có một bàn mà thôi nên má xỉu rất là sáng còn về những cái má kèo xiên thì anh em có thể thấy ngày hôm qua mình đã đưa ra cho anh em uh, người anh em này là cái má kèo là chịu trận MU thì ăn này ở ờ, Giona chấp 0.5 cũng ăn này uh, ờ, Unisi cộng 1 là ăn này Ufides là cộng 0.25 cũng ăn và Sevilla trừ 0.5 cũng ăn anh em có thể thấy là Sevilla thắng với tỷ số là 32 uh, ờ, Unisi à, thắng với tỷ số là một đều thì đã ăn được má kèo cộng 1 trong trận đấu này nhưng ở đây là má kèo trên 6 mình đã gửi cho anh em này thì rất là đáng tiếc khi mà đã thua một trận đấu đó là Bongona trừ Ờ, được thi đấu ở kèo đồng trong trận đấu này như anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì uh, đã có cái tỷ số lên tới là ba một nghiêng về Empoli nên rất tiếc là trong má kèo xuyên 6 này lại tạch mất một trận như anh em có thể thấy ở đây rất là đáng tiếc như vậy thì à, những cái uh, à, mái kèo mình uh, đang nói ở trên video là những cái má kèo video mình chỉ đang tính chất tham khảo cho anh em mà thôi còn những má kèo ngon và chắc ăn nhất thì chắc chắn phải ở zalo cũng như là số tele a cộng dũng xoay kèo ở trong đây thì mình chắc chắn sẽ đưa ra những cái má kèo ngon và chuẩn xác nhất cho anh em có thể tham gia đầu tư còn ở trong video ngày hôm nay à, thì anh em cùng mình đến với ngày mùng 6 tháng 5 thì ngày này trong ngày mùng 6 tháng 5 thì có rất là nhiều trận đấu được diễn ra ở trong cái giải đấu ngoại hạng Anh, Serie A, Bundesliga cũng như là League One. Thì uh, trong video ngày hôm nay, chúng sẽ nhận định cho anh một trận đấu trong khuôn khổ U22 của SEA Games 32 đó trận đấu giữa Thái Lan đối đầu với Malaysia thì anh em có thể thấy trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 6 tháng 5 năm 2023 thì liệu rằng ở trong trận đấu này thì đội bóng nào có thể giành được chiến thắng và giành được 3 điểm tiếp theo để có thể nâng cái ờ, điểm số của mình ở trong cái bảng đấu bên của SEA Games năm nay thì anh em của mình đưa ra những cái thông tin cũng như là má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất có thể cho anh em tham gia đầu tư thì trước đó anh em của mình xem qua cái má kèo nhà cái đưa ra cho trận đấu này thì ở đây anh em có thể thấy nhà cái sẽ đưa ra mức chấp 0.5 cho Thái Lan đó là mức chấp uh, à, ờ, bỏ một à, Thái Lan sẽ ăn được 0.92 cũng với đó là bỏ một à, Malaysia sẽ không được ăn được à, 0.84 và kèo tài xỉu được niêm yết sớm ở mức là 2.5 và kèo à, cực chấp hiệp 1 được niêm yết là Thái Lan chấp 0.25 kèo tài xỉu hiệp 1 được à, đưa ra là mức là một trái hoa hiện tại thì ở trên trang chỉ có một số má kèo như là lẻ chắn cũng như là cơ hội kép mà thôi còn má kèo khác liên quan đến tỷ số hoặc là những cái má kèo về việc phạt gốc hoặc là thẻ thì nhà cái sẽ đưa ra sát giờ bóng lăn để cho anh em có thể tham gia đầu tư thì hiện tại anh em nào mà còn đang chơi qua thầu cò cò chưa có cho mình là một trang chơi riêng có thể tự do tham gia đầu tư thì có thể liên hệ cho Dũng qua tele a còng Dũng soi kèo cũng như là số Zalo đang hiện ở trên màn hình để Dũng có thể đưa ra những cái uh, ờ, mã kèo ngon làm chắc ăn nhất cho anh em có thể tham gia đầu tư và cùng đó là một trang chơi riêng có thể anh em có thể tự do ra vào các mã kèo bất cứ lúc nào cũng vậy uh, phụ thuộc vào thằng thầu còn có nó hết như anh em kết thằng ờ, Thái Lan trong đây thì anh em thấy mã kèo uh, 0.5 thì uh, sẽ ăn được 0.92 nhưng ngoài thầu ngoài co chắc chắn chỉ cho anh em ăn từ 0.8 hoặc 0.85 là cao lắm rồi chứ không thể nào mà cao hơn được như vậy rất là thiệt thòi cho anh em anh em đánh 10 trận là anh em đã mất một trận rồi chứ chưa nói đến việc là thắng hay thua Chính vì vậy mình luôn khuyến khích anh em hãy có cho mình một trang chơi riêng để có thể tự do tham gia đầu tư chứ không phải là phụ thuộc vào thằng thầu đóng cò nó hết. Như anh em chơi ngoài thì sẽ phải vô một cái mã kèo rất là sớm chứ không phải là sát giờ bóng lăn hay là bóng lăn đang đá mà chúng ta vẫn có thể vô được cái mã đẹp kèo đó. Như vậy, anh em nào mà muốn có cho mình một nhóm chơi, một người quân sư và một trang chơi uy tín thì có thể liên hệ cho Dũng qua Tele A phòng Dũng chơi Kèo cũng như là số Zalo đang à, hiện ở trên màn hình để Dũng có thể đưa anh em vô nhóm cũng như là đưa cho anh em một trang chơi uy tín còn đến trận đấu ngày hôm nay anh em có thể thấy là ngày hôm qua sẽ có hai trận đấu đó là Indonesia thắng ờ, với tỷ số là 5-0 trước Myanmar và Đông Timor thắng với tỷ số là 3-0 trước Philippines thì trong trận đấu ờ, của Đông Timor thì tất cả mọi người đều không ngờ đến việc ờ, Đông Timor có thể thắng được Philippines cách biệt lên tới là ba bàn thắng khi mà Philippines đưa ra mức chấp lên tới là hai trái hòa thì hiện tại ở trong cái bảng đấu B anh em có thể thấy là Malaysia đang đứng ở vị trí thứ hai và Thái Lan đứng ở vị trí thứ ba sau khi mà đều trải qua cho mình là một vòng đấu thì anh em có thể thấy là trước đó Malaysia đã đối đầu với Lào và thắng với tỷ số là 5-1 còn Thái Lan đối đầu với Singapore thắng với tỷ số là 3-1 thì ở trong à, cái má kèo này ở trong cái trận đấu này thì à, thằng Malaysia đối đầu với Thái Lan chắc chắn là hai thằng này sẽ đều ghi được ít nhất là một bàn thắng vào lưới của đối thủ. Chính vì vậy anh em có thể nằm vào cái mã kèo là hai đội ghi bàn ở trong trận đấu này cho mình và cũng với đó ở trong trận đấu này mình sẽ đưa ra cho anh em một số mã kèo để anh em có thể tham khảo trong trận đấu này và có thể đầu tư. Thì trước hết về mã kèo cực chấp của trận đấu này thì anh em à, thấy là Thái Lan sẽ đưa ra mức chấp là 0.5 thì mình sẽ nghiêng cho anh em ở trong trận đấu này về phần sân của Thái Lan và đưa cho anh em mã kèo tham khảo đó là Thái Lan chấp 0.5 bỏ một ăn 0.84 và cùng với đó là ở mã kèo tài xỉu thì mình sẽ hướng cho anh em là về uh, mã kèo xỉu ở trong trận đấu này thì anh em có thể nằm vào cái mã kèo uh, xỉu hai hòa à 2.5 ở trong trận đấu này là một mã kèo anh em có thể yên tâm và đầu tư còn về những cái mã kèo ờ, như là phạt góc hay là kèo thẻ thì mình sẽ gửi riêng ở trong nhóm để cho anh em có thể tham gia vào đầu tư sau khi mà có chính xác về ờ, cái mã kèo cực chấp ở của những cái mã kèo đó anh ạ em thì uh, lúc đó thì chúng ta có thể tham gia đầu tư sau còn hiện tại thì đây là những mã kèo mình đưa ra cho anh em tham khảo trên kênh youtube để cho anh em có thể xem được và nắm bắt được những cái thông tin liên quan đến trận đấu ngày hôm nay và đây là những cái má nhận định mình nhận định sớm cho anh em có thể xem và tham khảo và anh em nào chưa có cho mình là một nhóm chơi uy tín cũng như là một trang chơi riêng để có thể tự do tham gia vào đầu tư thì anh em có thể liên hệ cho mình qua tele a cộng dũng xoay kéo cũng như là số zalo đang hiện ở góc dưới của màn hình để mình có thể đưa cho anh em một uh, nhóm chơi một uh, những cái má kèo chắc ăn và ngon ăn nhất để anh em có thể về bờ sớm nhất có thể và cùng với đó là một uh, trang chơi riêng để các em có thể tự do tham gia đầu tư chứ không phải là phụ thuộc vào thằng thầu còn cáo nào ở ngoài và video nhận định của mình đến đây mình xin phép kết thúc và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo chúc anh em may mắn